thì anh em có thể xem qua cùng mình lần lượt từng cái mã kèo của từng trận đấu thì ở trận đấu của thằng Liverpool thì mình đưa ra cho anh em mã kèo là Liverpool chấp một trái hòa ở kèo full time rồi kèo tài xỉu là kèo tài ba hòa và tài góc cũng như là kèo hiệp một đó là Liverpool chấp 0.5 thì anh em có thể thấy là trong trận đấu của thằng Liverpool thắng với tỷ số là 3-0 và ở cái hiệp 1 nó đã ghi được hai bàn thắng nên đang chọn vẹn cái má kèo handicap và cũng đó là má kèo hiệp 1. Còn về cái má kèo tài ba hòa thì à, đã hòa cái má kèo này thì còn về cái trận đấu sau đó là trận đấu của thằng Etherich đối đầu với Aroka thì anh em thấy mình đưa ra cho anh em má kèo lại Etherich được thi đấu ở kèo đồng chịu 2.25 và tài góc thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì Etherich thắng với tỷ số là 2-0 trong khi đó ở trong trận đấu này chỉ có hai bàn thắng thì chính vậy ăn được cái má kèo của thằng Etherich được thi đấu kèo đông cũng như là à, ăn được nửa kèo châu Á ở cái má xỉu 2.25 còn về cái trận đấu của Việt Nam đối đầu với Myanmar như em thấy là mình đưa ra cho anh em mã kèo là Việt Nam chấp 1.5 ở cái mã kèo full time và cũng đó là mã kèo tài ba hoa thì hiện tại trận đấu vẫn đang diễn ra thì uh, đang có cái kết quả cuối cùng đó là 3-1 kiểu về phần sân của đội chủ nhà uh, Việt Nam thì anh em thấy là má kèo à, Việt Nam chấp 1.5 ăn và má kèo tài Ba Hoa thì ăn khi mà tổng tỷ số bàn thắng của trận đấu này là 4 bàn thắng nên ở ngày hôm qua trên kênh Việt Dũng bóng đá như anh em thấy mình đưa ra cho anh em là ba video thì đều ăn rất là rực rỡ ở những má keo ở từng video môn thì Dũng xin chúc mừng những em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng à, cũng như là những anh em ở trong nhóm của Việt Dũng đã đồng hành cùng Dũng trong thời gian qua thì hiện tại anh em nào mà còn chưa có cho mình một cái trang chơi chưa có một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele a à, còng chủ xuôi kèo hoặc là cái số Zalo Dũng đang để trên màn hình là 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và anh em có thể chơi những cái ma kèo sát giờ bóng lăn từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra để Dũng có thể chốt cho anh em một số mã kèo chắc ăn và đợi, ngon ăn nhất để anh em có thể tham gia đầu tư khi mà những cái mã kèo mà Dũng nhận định ở trên uh, kênh uh, Dũng xoay kèo này á, là nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng trước khi mà trận đấu được diễn ra mà đã uh, rất là đậm đà như vậy thì liệu rằng ở trong nhóm của Việt Dũng sao thì những cái mã kèo từ 10 đến 30 phút thì chắc chắn nó sẽ còn rực rỡ hơn nhiều như vậy thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua Tele và số Zalo ở đây để Dũng thể đưa anh em vào nhóm và để chiến cùng những em ở trong nhóm của Việt Dũng cũng như là chiến với những má kèo để có thể uh, anh em có thể về bờ một cách nhanh và sớm nhất. Còn ở trong video ngày hôm nay thì anh em có thể thấy vào ngày 18 tháng 5 thì chúng ta có trận đấu siêu kinh điển của cái lượt về của bán kết cúp C1 đó là trận đấu giữa Man City đối đầu với Real Madrid. Thì cái trận đấu này được diễn ra trên chính sân nhà của Man City thì liệu rằng ở trong trận đấu này Man City có thể giành được cho mình cái vé đi tiếp vào vòng trong của cái cúp C1 năm nay hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái quan điểm cũng như là đưa ra những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất ở trong cái trận đấu này cũng như là anh em đang xem video yêu quý để lại cho chúng một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để chúng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em để xem và tham khảo thì trước đó thì tất nhiên anh em cùng mình xem qua những cái mã kèo của nhà cái đưa ra cho trận đấu này là bao nhiêu để anh em có thể dễ dàng nắm bắt thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì Man City là đội chủ nhà đưa ra mức chấp lên tới là một trái hòa anh em bỏ một vào Man City thì ăn được là 1.02 cũng như là anh em bỏ một vào đội khách là Real Madrid thì ăn được 0.88 trong khi đó, phần à, cực chấp của kèo tài xỉu ấy, thì được niêm yết ở mức là 3 trái hòa. Anh em bỏ một vào kèo tài thì cũng ăn là 1.02, trong khi đó bỏ một vào kèo xỉu thì ăn được 0.86. Và cái kèo à, cực chấp hiệp 1 thì là niêm yết ở mức là Man City chấp 0.25 và cái kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 1.25 thì anh em thấy là có những cái máy kèo tỷ số ở trong trận đấu này thì hiện tại mình thật sự mình đang kết cái máy kèo tỷ số đó là 2-1 nghiêng về phía phần sân của Man City nếu mà anh em bỏ một vào các mã kèo 21 của phần sân Man City, anh em bỏ một ra thì ăn lên tới là 7.7. Ví dụ anh em bỏ một à, m ra thì ăn anh em ăn lên tới là 7.7m. Trong khi đó ở trong hiệu nói có một cái mã kèo anh em nên đầu tư mặc dù nó ăn rất là ít. Ví dụ anh em bỏ một ra thì ăn lên tới là 1.58 nhưng à, ở cái mã kèo cả hai đội ghi bàn là một cái điều có thể xảy ra trong trận đấu này về cái tính chất của trận đấu rất là quan trọng nên cái việc mà ít nhất mỗi đội bóng có cho mình một bàn thắng ở trong trận đấu này là một điều hoàn toàn có thể xảy ra chính vì vậy cái má kèo là cả hai đội ghi bàn anh em bỏ một ra ăn lên tới là 1.58 là một má kèo rất là thơm và ngon ở trong trận đấu này trong khi đó có những cái à, má kèo khác như là tỷ số cách biệt đội thắng ngược dọc và cái kèo góc và kèo thẻ ở trong trận đấu này thì hiện tại về cái mái kèo xiên cũng như là mái kèo góc và kèo thẻ thì nhà cái chưa niêm yết lên đây cho anh em ta có thể tham gia đầu tư thì uh, hiện tại anh em nào mà còn chưa có cho mình một cái trang chơi để có thể tham gia vào đầu tư thì anh em có thể liên hệ qua chủ chúng qua tele à, cổng số số kèo cũng như là cái số zalo đang để ở trên màn hình thì anh em có thể liên hệ qua cho dũng qua hai cái thông tin liên lạc này để dũng có thể đưa anh em vào nhóm cũng như là đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia vào đầu tư và về bờ cũng như là đưa cho anh em một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư ví dụ ở trên trang anh em kết thằng man city anh em bỏ mua ra anh em ăn dư luôn chứ không phải là ăn đủ ăn lên tới là 1.03 thì ở ngoài thòng ngoài cò nó không thể nào cho anh em ăn nhiều như vậy được nó chỉ cho anh em ăn là từ khoảng là 0.8 mà thôi chính vậy anh em đã mất đi khoảng là 0.2 ví dụ anh em bỏ 1m ra là ăn ở ngoài thòng ngoài cò là ăn được khoảng là 8 trang 8m còn ở trên trang em bỏ 1m ra thì cũng ăn lên ngược lại là 1m chứ không mất đi một đồng like đồng phí nào cho bọn thầu bọn cò cả nên chính vậy chúng luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang chơi riêng để có thể tham gia đầu tư thì uh, bây giờ anh em cùng mình quay lại với cái trận đấu ngày hôm nay thì hiện tại về cái phần đội hình thì phần sân của Man City sẽ sử dụng cho mình cái đội hình à, chuyên về tấn công đó là 3241 trong khi đó phần sân của đội hình Real Madrid thì sẽ sử dụng cho mình cái đội hình là phòng ngự phản công và đó chính là cái đội hình 433 và cái hàng công cao nhất của phần sân Real Madrid đó là Rodrigo, à, Benzema và Junior và cùng đó thì chắc chắn là sẽ có ba tiền vệ hậu công lần lượt đó là Van Verde, uh, Toni Kroos và cùng đó là Luka Modric. Trong khi đó phần sân của Man City thì tiếp tục đó là tiền đạo cắm đó là Erling Haaland trong khi đó là năm tiền vệ đi theo sau để hộ công cho cầu thủ này đó là Jack Grealish Gundogan, uh, ờ, Green De Bruyne và cùng đó là Bernardo Silva. Thì hiện tại thì sẽ có một số cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và có thể uh, nghi ngờ là không thể ra sân ở trong trận đấu này. Thì em thấy là phần sân của Man City thì sẽ gồm có là Nathan Ake, trong khi đó phần sân của Real Madrid thì hiện tại đã nghi ngờ về cái cầu thủ đó là uh, Cantavinga khi mà cầu thủ này đã bị chấn thương ở cái, ờ, uh, trận đấu trước khi mà thi đấu với phần sân của thằng uh, Getafe thì em cùng mình xem qua những cái trận đấu gần đây của hai thằng này thi đấu thì cái trận đấu gần đây nhất của phần sân Man City đó là đối đầu với Everton thì Man City đã thắng với tỷ số lên tới là 3-0 trong khi đó ở cái trận đó trước đó thì trận thắng ra phần sân của Real Madrid thì có tỷ số là hòa một đều còn bên phía phần sân của Real Madrid thì có cái trận đấu gần đây là chiến thắng trước thằng Getafe nhưng mà chỉ là chiến thắng cách biệt là một bàn thắng mà thôi thì hầu như thằng Real Madrid hiện tại ở trên cái đấu trường La Liga những cái trận đấu của thằng này thì hầu như chỉ là mang cái tính chất thủ tục mà thôi khi mà cái uh, chức vô địch đã mang về cho phần uh, sân của thằng ở à, uh, Barcelona nên chính vì vậy cái việc mà thằng Real Madrid không còn quá mặn mà về cái giải đấu của La Liga đó là một điều hiển nhiên khi mà đều có những trận đấu thể hiện rất là bạc nhược ở trên đấu trường này khi mà để thua lên tới là 4-2 trước thằng Hyuna để thua 2-0 trước thằng Real Sociedad và thì anh em thấy là phần sân của thằng Man City thì hiện tại à, nó đang có một cái uh, chuối bất bại ở trên mọi đấu trường thì trong khoảng là 25 25 trận đấu gần đây thì nó chưa thua một cái trận đấu nào hết trong khi đó phần sân của Real Madrid thì uh, thi đấu một cách khá là phập phù khi mà có những trận thua rồi lại trận hòa và có chỉ một số trận thắng và thắng là không quá cách biệt thì anh em cùng mình xem qua hai trận đấu gần đây của hai này thi đấu ở trên cái đấu trường ngoại Anh và Liga để xem những cái mã kèo nhà cái đưa ra cho những cái trận đấu này là bao nhiêu khi ở cái trận đấu đầu tiên của thằng Man City thi đấu với Everton thì Man City đưa ra mức chấp là 1.25 và đã thắng à, cách biệt lên tới là 3 bàn thắng và đã ăn à, được cái mã kèo châu Á trong trận đấu này thì em thấy là có một số bàn thắng được ghi ở phút thứ 37, 39 và sau đó qua hiệp 2 thì có bàn thắng ở phút thứ 51 trong khi đó thì ở cái mã kèo phạt góc anh em thấy không thì trong trận đấu này thằng à, Everton có tới là 8 phạt góc trong khi đó phần sân của Man City chỉ có là 6 phạt góc và tổng phạt góc ở trong trận đấu này là 14 trong khi đó về trận đấu trước đó khi mà chạm trán với à, thằng Real Madrid ở trên cái sân à, nhà à, Bernabeu của phần sân của đội chủ nhà Real Madrid á, thì trong trận đấu này Man City cũng đưa ra mức chấp là 0.25 thì để thua cái kèo châu Á ở trong trận đấu này cũng như là anh em thấy nhá à, cái tỷ lệ phạt góc thì ở trong trận này có lên tới là 15 phạt góc trong khi đó lại chỉ có 4 thẻ vàng được rút ra vậy thì ở cái trận đấu của thằng à, Real Madrid ở cái trận đấu gần đây nhất thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì Real Madrid nó sẽ đưa ra mức chấp là 0.75 thì à, đã ăn à, được nửa kèo châu Á trong trận đấu này khi mà anh em thấy ở trong cái đội hình thì chỉ có một số cầu thủ à, đá chính ở trong cái trận đấu mà gặp với thằng Man City mà thôi và trong đó thì có cái thằng là Camavinga và hiện tại là ở trong trận đấu đó đã bị chấn thương thì chính vậy nên cái việc mà hiện tại đang bị nghi ngờ ở đây là có thể ra sân hay không thì còn tùy vào cái tình trạng hồi phục của nó có thể uh, hồi phục được hay không thì em thấy ở trong trận đấu mà chạm trán với thằng uh, Getafe thì Real Madrid có cho mình là 4 phạt góc tổng 4 phạt góc ở trong trận đấu này và có lên tới là 5 thẻ vàng trong khi đó thì chỉ đưa ra mức chấp là 0.75 mà thôi nhưng mà chỉ ghi được một bàn thắng thì anh em thấy là nó hoàn toàn là không còn mặn mà về cái đấu trường Liga nên hiện tại nó rất là tập trung vào cái đấu trường C1 ở trong cái mùa giải năm nay còn về những cái trận đấu mà hai này chạm chán trước đó thì anh em cùng mình xem qua ở trong những trận đấu gần đây thì ở trong khoảng 5 trận đấu gần đây nhất khi mà chạm chán ở trên cái đấu trường của cúp C1 thì anh em thấy là uh, có những chiến thắng thuộc về phần sân Real Madrid như là tỷ số là 3-1 và có là một trận hòa. Còn lại thì ba trận còn lại thì Man City đều thắng với tỷ số là 43, 21 cũng như là 21 ở năm 2020. Thì anh em cùng mình xem qua những cái mã kèo của nhà cái đưa ra cho những cái trận đấu này là bao nhiêu. Thì ở trận cái trận đấu đầu tiên á thì Man City có tỷ số là hòa một đều và Man City ở cái trận đấu gần đây nhất là đưa ra mức chấp là 0.25 trong khi đó về cái trận đấu trước đó thì à, Real Madrid thắng với tỷ số là 3-1 thì ở trong cái trận đấu này Real Madrid là đội chủ nhà cũng được Man City chấp là 0.25 và Man City để thua kèo châu Á trong trận đấu này còn về trận đấu trước đó thì Man City thắng với tỷ số là 4-3 Mặc dù thắng ở cái à, tỷ số nhưng mà về cái kèo cực chấp của kèo châu Á thì đã thua khi mà chấp lên tới là 1.25 và cái trận đấu mà Man City thắng với tỷ số là 2-1 ở trên chính cái sân nhà ETH của mình thì Man City cũng đưa ra mức chấp là một trái hòa thì ở trong cái mã kèo này thì kèo châu Á là đá hòa còn về cái trận đấu mà Man City thắng với tỷ số là 2-1 khi mà thi đấu ở lượt đi của uh, trên vị trí là sân khách ấy, thì Man City cũng là đưa ra mức chấp là 0.25 nhưng ở trong trận đấu này thì Man City đã thắng được kèo châu Á thì ở đây có một cái số con số ờ, thống kê thì anh em thấy là hai này mà chạm trán với nhau thì hầu như là có 5 trên 6 trận đấu gần đây có nhiều hơn 2,5 bàn thắng chỉ có trận đấu gần đây nhất là có là tỷ số là hòa một đều mà thôi còn về những cái thông tin khác như là kèo thẻ thì 7 trên 9 gần đấu gần đây thì hàng này thì đấu khá là cẩn thận khi mà đều có ít hơn 4,5 thẻ được rút ra ở trong một cái trận đấu. Còn về cái má kèo phạt góc thì cũng như vậy thì 4 trên 5 trận đấu gần đây thì hàng này thì đấu hầu như là có ít hơn 4 à, à 10,5 phạt góc vậy thì uh, với những cái thông tin mà dũng vừa đưa ra cho anh em xem thì liệu rằng ở trong trận đấu này má kèo nào là má kèo anh em nên đầu tư ở trong trận đấu này và yên tâm có thể tham vào thì sau đây Dũng sẽ đưa ra cho anh em một số cái má kèo để anh em có thể tham gia đầu tư thì thứ nhất về cái kèo tài xỉu thì Dũng đưa ra cho anh em má kèo là tài ba hòa ở cái kèo tài xỉu này ấy, thì anh em có thể biết là cái tính chất quan trọng của trận đấu này thì chắc chắn khi mà một đội bóng mà nó mở cái tỷ số đầu tiên ở trong trận đấu thì chắc chắn cái đội bóng còn lại sẽ tìm kiếm bàn gớm ngay lập tức để uh, có thể uh, gỡ hòa và có thể giành được chiến thắng chính vậy đây là một cái trận đấu là ăn miếng trả miếng nên cái việc mà có nhiều bàn thắng xảy ra trong trận đấu này là một điều hoàn toàn có thể xảy ra chính vậy dũng chốt cho anh em cái má kèo đó là tài ba hòa ở trong trận đấu này để anh em có thể tham gia đầu tư còn ở cái kèo cực chấp toàn trận thì hiện tại thì à, ở mức chấp là một trái hoa thì là một mức chấp à, khá là nguy hiểm nên Dũng hiện tại chưa đưa ra cho nhau cái mã kèo chính xác để tầm từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì Dũng sẽ chốt cho anh em mã kèo à, về cực chấp hiệp 1 à cực chấp toàn trận sau bởi vì ở trong cái trận đấu này thì Man City đã nó đã cầm kiểu cầm chắc cái chức vô địch của giải đấu ngoại hạng Anh rồi nên mình nghĩ ở trong cái trận tái đấu này thì Man City nó sẽ dốc toàn lực để có thể thi đấu để có thể được cái vé đi tiếp vào cái vòng trong của cúp C1 năm nay và Dũng có một cái thông tin khá là thú vị khi mà thằng uh, Man City này thi đấu ở trên chính cái sân nhà của mình thì ở trong à, khoảng là 18 trận đấu gần đây nhất thì nó hoàn toàn bất bại và chỉ có một trận hòa mà thôi và có lên tới là 17 trận chiến thắng trên chính cái sân nhà của mình mặc dù là uh, ờ, 18 trận đấu và thắng lên tới là 17 trận nhưng ở trong những uh, trận đấu mà gần đây hai này đối đầu với nhau thì Man City để thua kèo châu Á lên tới là 4 trận và chỉ có một trận uh, là thắng kèo châu Á mà thôi nên chính vì vậy về cái việc mà nhà cái đưa ra mức kèo chấp lên tới là một trái hòa thì Dũng cảm thấy nó khá là nguy hiểm nên hiện tại Dũng chưa chốt cho anh em má kèo cược chấp toàn trận nhưng ở má kèo hiệp 1 thì Dũng đưa ra cho anh em má kèo là Man City chấp 0.5 và anh em có thể canh cái má kèo là, là tài toàn trận xuống một trái hòa anh em có thể tham gia đầu tư thì đây là ba mã kèo dùng chốt cho anh em về cái trận đấu của Man City đối đầu với Real Madrid ở cái ngày 18 tháng 5 sắp tới. Anh em có thể tham gia đầu tư cho mình là ba mã kèo này. Còn về cái mã kèo cực chấp toàn trận thì Dũng sẽ niêm yết vào cái nhóm của Việt Dũng sau từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra. Thì ờ, đây là những cái mã kèo mà Dũng niêm yết sớm cho anh em từ 10 đến 15 ờ, tiếng trước khi mà trận đấu được diễn ra để anh em có thể xem được và có thể tham khảo được những cái mã kèo mà Dũng có thể đưa lên cho đây cho anh em để xem và tham khảo. Còn anh em nào mà muốn nhận được những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn hơn nữa nữa thì tất nhiên anh em phải liên hệ qua cho Dũng qua tele a còng Dũng soi kèo hoặc là cái số Zalo Dũng để ở đây là 0797739553 để từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra Dũng có thông tin về đội hình chính thức cũng như là cái thông tin liên quan đến trận đấu để có thể chốt ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia về về bờ thì đây là những cái video ờ, nhận định sớm về trận đấu của thằng Man City đối đầu với Real Madrid để để xem và tham khảo. Thì Dũng cũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào những cái video tiếp theo trên kênh uh, Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo. Thì anh em nào yêu quý thì có thể để lại cho Dũng một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh ở trên kênh Dũng soi kèo và để lại cho Dũng một uh, bình luận uh, anh cảm anh em cảm nhận về cái uh, những cái mã kèo mà Dũng đưa ra như thế nào. Thì uh, xin chúc những anh em à, tham gia đầu tư những cái mã kèo ở à, sẽ nhận lại được thành quả tốt nhất chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo